Thì ốc Firestar xin kính chào quý cô chú và anh chị Trong video lần này chúng tôi xin được giới thiệu đến quý cô chú và anh chị một số sản phẩm nhà đất nổi bật trong tháng 11 năm 2022 Sản phẩm nhà hẻm Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt, giá 3,6 tỷ đồng, diện tích 40m2, kết cấu bao gồm một trệt, một lầu, một phòng khách, một phòng bếp, hai nhà vệ sinh, hai phòng ngủ, có sân để xe máy, ban công phơi đồ, phun nội thất, sổ xây dựng riêng, đường xe máy hướng Tây Bắc, cách chợ Đà Lạt 2 km, cách trục đường chính Phan Đình Phùng 100 m, gần Ủy ban Nhân dân, chợ, trường học, công viên, nằm trong khu vực dân cư đông đúc, đầy đủ tiện ích, an ninh cao, thích hợp để định cư hoặc đầu tư. Sản phẩm nhà An Tôn phường 5 thành phố Đà Lạt giá 1,73 tỷ đồng, diện tích 75 m2, kết cấu bao gồm nhà cấp 4, 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một phòng khách, có chỗ đậu ô tô, đường ô tô hướng Tây Nam, cách chợ Đà Lạt 4 km, nằm trong khu dân cư yên tĩnh, thoáng mát, thích hợp hợp để định cư hoặc đầu tư. Sản phẩm nhà cách mạng tháng 8 phường 8 thành phố Đà Lạt giá 2,05 tỷ đồng, diện tích 80 m2, đường xe máy hướng đông, cách chợ Đà Lạt 4 km, nằm trong khu dân cư đông đúc, thích hợp để định cư hoặc đầu tư. Sản phẩm khách sạn mặt tiền Đức Trọng giá 15 tỷ đồng, diện tích 441 m2, cấu bao gồm 5 tầng, 39 phòng kinh doanh, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng, sổ xây dựng riêng, Đường nhựa hai làn hướng đông nam, cách chợ Đức Trọng 2 km gần sân bay Liên Khương. Xung quanh đầy đủ tiện ích thích hợp để đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Địa ốc Five Star xin cảm ơn quý cô chú và anh chị đã quan tâm và theo dõi video của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin của sản phẩm xuất hiện trong video vui lòng liên hệ hotline 0937 055 333. Xin chân thành cảm ơn.